các bạn Mình xin tự giới thiệu Mình là một chú chim xanh vui vẻ Và mình luôn tìm kiếm những bạn đang buồn Và cần giúp đỡ Mình sẽ sẵn sàng giúp đỡ người đó Và còn mình Mỗi lần khi mà mình buồn Mình sẽ hát lên bài hát của chính mình Lúc đó mình sẽ hết buồn ngay Hãy nghe nhé Những lúc có mưa Trời bỗng rất buồn có mưa lòng bỗng thấy buồn nhưng thôi ta hay hát lên nào rồi lòng mình trở nên vui hơn thấy vui hơn yeah <laughs> có tiếng khóc đâu đây vui cái khỉ gì mà vui tại sao bà lại buồn vậy bây giờ tôi lạc bày tôi rồi <laughs> trời đất ơi bạn là một chú chim á thì là bạn phải đi theo bầy đàn của mình nó chờ kia thấy có con tàu nó xịt khói tôi tưởng đẹp tôi vô ai ngờ nó chở đi mất theo luôn giờ trời mưa tôi lạnh quá tôi buồn quá <laughs> bạn buồn đúng không à. bạn lạnh đúng không à. bây giờ á mình sẽ chỉ cho bạn một cách để bạn vui lên nè bạn sao vui không? được giờ tôi tôi tôi xa bầy rồi sao tôi vui được không đối với mình á cái cách này khi mà bạn trở nên thật là buồn chán và bạn cất lên tiếng ca bài hát này thì bạn sẽ cảm thấy uh, trong lòng mình tràn ngập hy vọng vậy thì bây giờ chúng ta cùng hát lên bài ca của mình nào cũng được những lúc có mưa trời bóng rất buồn những lúc có mưa lòng bỗng thấy buồn nhưng thôi ta hãy hát lên nào rồi lòng mình trở nên vui hơn thấy vui hơn yeah <laughs> bạn thấy sao <laughs> bạn đã cảm thấy yêu đời hơn chưa vui quá vui quá vui vui vui ơi <laughs> à, à, sao ai cứ phá vào không khí vui vẻ của tôi không vậy trời ơi bạn chim chiều tím mộng mơ ơi tại sao bạn lại buồn vậy mấy bạn của mình hôm nay á mấy bạn á đi về quê đi về phương xa hết rồi chỉ còn gia đình mình ở đây thôi tự nhiên hả mình ca một mình nhảy múa một mình ủa buồn giống lắm. mình rồi ừ. à. tôi vô nhà ga tôi chơi nhà ga nó cái xe tàu tàu lửa nó chạy nó chở tôi đi luôn à cái đó là bạn bị lạc còn ở đây hả là tới mùa cho nên gia đình mình ở lại còn mấy gia đình kia đi hết rồi à, buồn, buồn, buồn. À. vậy là buồn bởi vì là bạn đang cô đơn đúng không mà không có ai á để bầu bạn và tâm sự và ca hát với bạn đúng không đúng rồi hồi nãy á mình cứ đứng ở trên ổ của mình nè mình cứ đứng mình vừa ca mình vừa nhảy mình vừa hát mình hát một mình sao mình thấy không có vui gì hết à bạn hát một mình mà thấy không vui đúng không ừ. vậy nếu bây giờ á cả ba chúng ta đều hát vang bài hát của mình thì bạn thấy sao nếu mà như vậy á thì sẽ hay lắm á cho mình đứng giữa nha ai ai ai tôi có ý kiến này đi mấy giờ mình mình mà hợp hát hay á mình tổ chức đi biểu diễn ờ, lưu động đi Trời tụi mình ơi. là nhóm ca ba con chim à mình còn nghĩ ra một kế nữa nè có nghĩa là trong lúc mình đi diễn thì mình sẽ tìm lại bầy đàn cho bạn à, <laughs> được không vậy biết đâu à. trong lúc đi lưu diễn á mình có thể gặp lại mấy người bạn của mình nữa đúng rồi nè, bản thân đừng nói nha đừng có nói bạn gì bản thân tụi mình gặp nhau tụi mình là bạn nhau rồi đúng rồi vậy thì bây giờ nắm tay nhau cùng hát đi hát nha chuẩn bị nha hai tiếng ca nào trời bóng rất buồn Hú, những lúc có mưa lòng bóng thấy buồn nhưng thôi ta hãy hát lên nào rồi lòng mình trở nên vui hơn